10 loại thực phẩm thanh lọc cơ thể bạn nên thêm vào thực đơn của mình ngay nhé. 1. Trà xanh giúp loại bỏ gốc tự do ra khỏi cơ thể. 2. Tỏi giúp thải độc gan. 3. Hành giúp thải độc gan. 4. Gừng giúp thải độc gan và cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa. 5. Chanh giúp thải độc đường ruột. 6. Táo giúp thải độc gan. 7. Bưởi giúp thải độc gan và ngăn ngừa sỏi thận. 8. Dứa làm sạch đường ruột. 9 cải xoăn kale, giúp thải độc và làm sạch thận. Cuối cùng là củ dền, giúp thải độc gan và loại bỏ các gốc tự do. Dưới đây là năm loại thực phẩm thanh lọc gan, giúp gan của bạn mỉm cười. Đầu tiên đó là tỏi. Các hợp chất tự nhiên allicin và selenium trong tỏi hỗ trợ đẩy lùi chất béo và thải độc tố ra khỏi gan. Thứ hai là bơ. Chất chống oxy hóa trong quả bơ giúp lọc các độc tố có hại và loại bỏ chất béo ra khỏi gan. Tiếp theo là nghệ. Nghệ vàng là gia vị cực kỳ có lợi trong việc tiêu hóa chất béo và tiết ra mật có chức năng như một chất giải độc tự nhiên. Thứ tư đó là bưởi. Vitamin C và chất chống oxy hóa trong bưởi có tác dụng thải độc tố ra ngoài và nadrinin là chất hóa học tích cực hỗ trợ đốt cháy chất béo. Và cuối cùng đó là trà xanh. Theo nghiên cứu thì trà xanh có tác dụng trong việc giảm hàm lượng chất béo chống lại tác hại của các gốc tự do và giảm các triệu chứng NAFLD hay còn gọi là gan nhiễm mỡ. Vì thế, hãy bổ sung thêm những thực phẩm này vào cơ thể để gan của bạn mỉm cười đi nào năm siêu thực phẩm quen thuộc bạn nên ăn hàng ngày. Đầu tiên đó là dầu dừa. Nguyên nhân là do dầu dừa rất giàu chất béo trung tính chuỗi trung bình MCT. Sau khi nạp vào sẽ được cơ thể nhanh chóng hấp thụ và sử dụng, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Do vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị mọi người nên dùng dầu dừa khi nấu nướng. Thứ hai là hạt chia. Hạt chia là một trong những nguồn cung cấp omega 3 tự nhiên cao nhất trong thế giới thực phẩm. Nhiều nghiên cứu trên động vật đã cho thấy một chế độ ăn giàu hạt chia có thể giúp giảm lượng cholesterol có hại và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Thực phẩm tiếp theo là trứng trứng là nguồn cung cấp choline tốt nhất trong thế giới thực phẩm. Sự thiếu hụt choline có thể dẫn đến hiện tượng tích tụ mỡ bụng. Đây cũng là lý do vì sao trứng là loại thực phẩm rất hữu ích cho những người muốn giảm cân. Thứ bốn đó là táo. Táo là loại trái cây giàu chất xơ hòa tan, không chỉ có lợi cho hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch mà còn giúp điều hòa lượng đường huyết và cholesterol trong máu, giúp duy trì hệ tim mạch khỏe mạnh. Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong táo cũng giúp cơ thể no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân. Thực phẩm cuối cùng là bơ. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng cho biết chỉ cần ăn nửa quả bơ, khoảng 2 muỗng bơ vào buổi trưa, mọi người có thể giảm đến 40% cảm giác đói bụng trong nhiều giờ sau đó. Ngoài ra, trong bơ còn chứa hàm lượng kali vượt bậc, nhiều hơn cải chuối cùng gần 20 loại vitamin và khoáng chất khác như lutein, folate, vitamin K, C, E, giúp tăng cường sức khỏe và cải thiện tâm trạng. Các bạn thấy đó, những thực phẩm tốt cho sức khỏe không nhất thiết phải khó tìm hay đắt tiền đúng không nào?